thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi anh đứng trên lặng trong mưa dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ ngọt em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa cây cố xóa những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như điều tuôn trên môi mà anh đâu có hay người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thật rồi rất mong hạnh phúc Em cũng đã mang về nơi xa kia Giờ còn là nói đâu mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây Thành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 một lần nữa điều đó chỉ thấy ở trong mơ Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt Sóng gió kề vây để tình ta phải có một ngày đoạn tiệt Thương người không thương bức thư tình ta trao nay thành hoa đá Anh ở lại còn người ra đi cùng với cấm lụa xa hoa Em quay đây gió mây kéo em về nơi đây một mình ngồi lệ ước dưới cánh nghiêng nhà với trăng sương đêm lạnh hiu con tim anh thơ